Hello, xin chào anh chị em. Nhà mình có nghe rõ không ạ? Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, chúng ta thấy rằng là thị trường uh, trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là cuối năm, thì có rất nhiều các thông tin khác nhau như là bảo thị trường là cuối năm thì người ta chốt NAV nó sẽ tăng. Tuy nhiên thì mọi thứ nó liên quan đến việc mà gì ạ? À? mọi thứ nó liên quan đến việc mà cái quá trình phân phối hay là quá trình tích lũy cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này nên nếu giả sử như cuối năm mà quá trình mà nó đang ở trong quá trình mà chúng ta gọi là quá trình phân phối thì cái việc mà gì à, cổ phiếu sẽ giảm và để chúng ta hiểu rõ hơn về cái việc mà thị trường nó giảm lý do tại sao nó giảm thì một số chúng ta có thể sử dụng đó là phái sinh để chúng ta dự đoán xem là à, thị trường tương lai như nào à, tuy nhiên thì à, dù là phái sinh hay là sử dụng bất cứ cái công cụ nào trong gấp thì chúng ta cũng hiểu đơn giản nó là gì ạ à? tuy rằng là thời điểm này nước ngoài người ta có mua vào rất nhiều cổ phiếu và một số cái nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng rất mạnh tuy nhiên thì cái việc mà nó tăng đến một lúc nào đó thì nó gọi là phân phối thì cái việc ở đây nó có một cái ờ, phần mà chúng ta cần phải hiểu rõ là trong một cái đầu, năm đầu tư cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ ở chu kỳ thị trường là một phần quan trọng mà phần đông nhà đầu tư không hiểu rõ và khi chúng ta không hiểu rõ về chu kỳ thì cái việc mà chúng ta đầu tư bắt đáy hoặc chúng ta mua cổ phiếu dẫn đến chúng ta bị thua lỗ hoặc là chúng ta sẽ mất phương hướng vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở đâu thế thì trước khi chúng ta phân tích về thị trường về chu kỳ thì cũng dũng mong rằng là các bạn cần phải hiểu rõ hơn sâu hơn về thị trường trước khi mà chúng ta đầu tư thông thường khi mà chúng ta phân tích thị trường thì chúng ta cần nắm rõ về tình hình kinh tế vĩ mô xem tình hình kinh tế vĩ mô thị trường đang hút tiền hay là đang gì ạ à, đang bơm bơm tiền ra bơm tiền hay hút tiền là một trong những khái niệm rất quan trọng để chúng ta biết rằng là thị trường nó đang ở ở một xu hướng hay là chu kỳ nào của thị trường trước khi chúng ta nói về à, đầu năm 2000 à, thị trường cuối năm 2022 có những gì thì nếu các bạn đang có mặt ở phần phía trên này hãy comment vào chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu ạ Hello xin chào các bạn nếu bạn đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat để chúng ta bắt đầu ở hôm nay ok các bạn có nghe rõ không ạ à? nếu các bạn nghe rõ thì comment ạ à. nếu các bạn nghe rõ thì comment ạ à. hello nếu các bạn nghe rõ hãy comment vào phần trong chat ạ kiểm tra livestream em được không Ok, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment tại vì uh, tôi muốn biết là chúng ta nghe rõ để chúng ta bắt đầu trong một vài ít phút nữa. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ gì ạ? rút ra những bài học để chúng ta sẽ uh, nhìn về. Hôm nay chúng ta tập trung vào nhìn về thị trường hôm nay như thế nào sau đó chúng ta sẽ phân tích những cái điểm mạnh điểm yếu trong thời gian tới và chúng ta sẽ uh, có một livestream đó là gì ạ năm 2023 đầu tư gì ạ nếu để các bạn hiểu rõ hơn là trong thời gian bắt đầu nghỉ Tết dương lịch thì Dũng có ba cái chủ đề chính trong đợt này đó là gì ạ à, chủ đề mà Dũng sẽ phát vào cuối cuối năm 2022 này thì đó là gì ạ à? năm 23 chúng ta nên đầu tư cái gì à, chúng ta sẽ đến một cái chủ đề khác nữa là những sai lầm lớn của nhà đầu tư thường gặp khi mà trong xuống thị trường đi xuống và đặc biệt chúng ta sẽ nhìn xem là cuối năm này thị trường đang là cái gì và chúng ta cần phải theo dõi ạ cái đầu đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là gì ạ Dũng thật nói thật nhanh để các bạn có thể hiểu rõ được đây là chỉ số phái sinh à, chỉ số phái sinh nó chính là hợp đồng tương lai của VN30 đấy là hợp đồng tương lai của VN30 nếu các bạn biết rằng là đây là VN30 nếu các bạn đang đấy là VN30 các bạn mất phương hướng các bạn không nắm rõ được VN30 nó đang đi đâu thì chúng ta cần hiểu rõ đây là hôm trước chúng có chia sẻ đó là nếu một cái quá trình đi xuống lên khối lượng thấp giảm khối lượng tăng lên khối lượng thấp giảm khối lượng tăng lên khối lượng thấp giảm khối lượng tăng thì cái việc mà thị trường sẽ giảm rất mạnh thế ở đây chúng ta thấy là quá trình này là chúng ta gọi là quá trình phân phối và quá trình phân phối này nó không có dòng tiền tham gia vào và khối lượng càng nhỏ càng nhỏ thì cái việc mà chúng ta thấy là nếu quá trình mà khối lượng càng nhỏ càng nhỏ như thế này thì theo các bạn các bạn biết điều gì diễn ra không ạ à? nếu mà quá trình nó hồi nó tạo ra quá trình nhỏ tạo ra quá trình nhỏ tạo ra những cái biên độ hồi nhỏ như này thì theo các bạn đó là những điều kiện gì ạ chúng ta có thể nhìn thấy là bởi vì nếu một thị trường mà tích lũy thị trường là tích lũy tức là thu gom cổ phiếu thì các bạn biết rằng là nó tăng nó phải tạo ra khối lượng lớn và nó giảm nó phải tạo ra khối nhỏ khối lượng nhỏ nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là tất cả những cái giai đoạn như này thì chúng ta thấy là quá trình đi ngang và tiếp tục huy hoàng và thị trường đã gì ạ tạo ra quá trình giảm rất mạnh và việc nhà đầu tư không hiểu rõ rằng là vậy thị trường đi ngang tiếp tục đi ngang và tiếp tục đi ngang thì điều gì diễn ra thị trường có thể giảm rất mạnh trong thời gian tới nếu quá trình này diễn ra ok nếu các bạn nào hiểu rõ quá trình này diễn ra bởi vì đây là một trong những cái phần mà các bạn có thể hiểu là đây là chúng ta hiểu thế thì hôm nay á bao nhiêu bạn là nếu các bạn nhá nhìn vào hôm nay thì các bạn biết là hôm nay chúng ta biết tại sao thị trường Uber không ạ nếu bình thường chúng ta biết rằng là để một cái lý do thị trường Uber Uber ạ thì các bạn thấy rằng gì ạ nếu các bạn biết thị, thị, thị trường Uber vì sao không ạ nó đơn giản lắm ạ bao nhiêu bạn muốn à, Dũng chia sẻ là nếu các bạn biết là những cái đợt Uber như này nó sẽ rất là đơn giản nếu chúng ta hiểu rõ được nguyên lý của nó bao nhiêu bạn muốn thì comment tôi muốn ạ nếu bạn biết muốn thì comment tôi muốn để Dũng sẽ chia sẻ nó rất đơn giản thôi ạ nên nếu anh chị em nào hiểu rõ như này thì chúng ta đầu tư phái sinh nó rất là đơn giản thế thì ở đâu chúng ta thấy rằng là nếu anh chị em đầu để ý thì trong một xu hướng tăng nhá nhớ này trong một xu hướng tăng comment ạ à, comment nếu anh chị em muốn Dũng sẽ chia sẻ trong một xu hướng tăng thì thì là đầu phiên nó tăng chậm và cuối phiên nó tăng mạnh còn trong một xu hướng giảm thì đầu phiên tăng mạnh cuối phiên giảm các bạn comment vào cái điều này ạ thế thì ở nhưng đặc điểm của trong một xu hướng giảm này này thì nó lên nó không có khối lượng khi nó lên nó không có khối lượng nó có hồi mà nó không có khối lượng nó hồi không có lượng thì kiểu gì cuối phiên cũng giảm khi các bạn nhìn thấy cái điều này trên phái sinh thì nếu các bạn nhìn thấy trong cái gì ạ à, trong cái thời gian tức là 5 phút thì các bạn thấy là nó hồi vào đầu phiên cuối phiên nó giảm nó hồi đầu phiên cuối phiên giảm nó hồi vào đầu phiên cuối phiên giảm nó hồi đầu phiên cuối phiên giảm vậy đây chúng ta gọi là trong xu hướng giảm phái sinh nó sẽ xảy ra tình trạng là tăng mạnh vào đầu phiên cuối phiên giảm tăng mạnh vào đầu phiên cuối phiên giảm tăng mạnh vào đầu phiên cuối phiên giảm và tương tự như vậy đấy là lý do các bạn thấy rằng là đấy gặp trong như vậy thế thì ở đây chúng ta gặp form câu chuyện là gì ạ à? nó không có dòng tiền tham gia vào khi mà không có dòng tiền tham gia vào vậy để làm sao có một biết là thị trường tạo đáy thì quá trình giảm quá trình giảm này này nó trước khi tạo ra một xu tăng thì thường nó phải tạo ra một cái phiên gọi là đỡ cung các bạn nhớ là đây là gọi đỡ cung cái đỡ cung này là một phiên giảm mạnh sau đó hồi ở cuối hồi ở cuối cuối phiên thì chúng ta và thường thì sau cái này thì nó sẽ có quá trình test lại trước khi chúng ta mua vào vậy ở đây chúng ta thấy là thị trường có thể tạo ra test lại đỉnh 900 có thể nhé tạo ra chip test đẩy 900 trước khi có thể hồi phục đi lên nên chính vì vậy thì nếu chúng ta nhìn vào tốc độ kể cả phái sinh thì chúng ta thấy là thị trường nhiều khả năng dù là nhiều khả năng nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm test lại đáy cái câu chuyện ở đây các bạn có thể nhìn thấy này đây là cách này thông thường nếu các bạn nhìn đây là một cái biểu đồ 30 phút của máy sinh thế thì ở đây chúng ta nhìn này thường là cái máy sinh này lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư kéo lên ạ một hai ba nó kéo lên và không thành công thì nó sẽ rơi lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư kéo lên không thành công sẽ rơi đây là lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư kéo lên có thể nó sẽ không thành công nên ở đây cái xác suất để nó không thành công rất là cao bởi vì thứ nhất là nó lỏng lẻo cái thứ hai là phía trên này kháng cự mạnh kháng cự mạnh nên để nó vượt qua những vùng kháng cự này thì gần như là gì ạ nó sẽ rất khó xảy ra tại sao chúng ta lại nói về chỉ số phái sinh bởi vì chúng ta biết rằng là cái chỉ số phái sinh là những nhà đầu tư hay là chúng ta gọi là những cái nhà tạo lập đầu tư phái sinh họ phải giỏi về phân tích cơ bản à, họ giỏi về phân tích gì ạ họ rất giỏi họ rất giỏi về phân tích kỹ thuật đấy thế câu chuyện ở đây là gì ạ nếu các bạn là ta hoảng loạn bán tây mua câu chuyện ở đây là cái cái câu cái mấu chốt cuối cùng chúng ta làm gì ạ mấu chốt cuối cùng chúng ta làm gì ạ đúng không thế thế nguyễn nguyễn thế mấu chốt của bạn cuối cùng là gì các bạn phải xem là mấu chốt cuối cùng là gì ạ điều đầu tiên cuối cùng của các bạn là gì ạ chúng ta cần phải có lợi nhuận đúng không thế bây giờ chúng ta tây nó mua nhưng bây giờ chúng ta có lợi nhuận không Mà chúng ta biết rằng là chúng ta đầu tư là chúng ta cần lợi nhuận vậy chúng ta cứ nói rằng ta hoảng loạn tây mua nhưng quan trọng cuối cùng vẫn là cần lợi nhuận nếu mà chúng ta không có lợi nhuận thì gì ạ thì có phải là cứ mua vào giống tây thì mất tiền không ạ nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là tây thì kệ nó đúng rồi tây kệ nó quan trọng là chúng ta phải đầu tư theo cái xu hướng của thị trường vậy khi mà chúng ta đầu tư theo xu hướng thị trường thì chúng ta nhìn đầu tiên là nhìn về thị trường thì lúc này nó test test xem là tới đây xem là cổ phiếu nào mạnh đúng không bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu này đúng không nó đang phân phối này phân phối liên tục bây nó gặp như này nó hồi yếu như này nó giả sử nhé nó có hồi chúng ta cứ tính tình trình trạng lên nó hồi đi ạ cứ tính cái tình trạng này. một cái điều tích cực nó hồi đi ạ nhưng nó hồi thì nó vượt liệu vượt qua được cái này không ạ câu chuyện là nó hồi thì nó vượt qua cái này không ạ nó hồi thì nó vượt qua được những cái kháng cự này không ạ và nó hồi khối lượng nhỏ thì bạn mua một phiên hồi thì các bạn thấy là nó sẽ trả giá rất đắt chúng ta thấy là đây là những cái đợt hồi đây là những đợt hồi phân phối những đợt hồi vậy sau phân phối này mà nó hồi như này thì chúng ta thấy là chúng ta phải trả giá rất đắt nên chúng ta cần phải hiểu rõ hôm qua cũng thấy là cái cổ phiếu gì ạ kinh bắc kinh đây là kinh bắc vậy chúng ta nhìn thấy là đây nó hồi như này thì nơi là rất là yếu nhá các bạn nhớ là đây là rất yếu nên nếu chúng ta thấy ở đây giả sử các bạn có mua thì các bạn mua ở đây đấy là ví dụ bởi vì các bạn hiểu rõ là kéo lần thứ nhất này kéo lần thứ hai cuối phiên đấy kéo phiên thì lần này các bạn có mua thì mới mua đấy là giả sử chúng ta có mua còn bây giờ đến đây rồi chúng ta gọi là nó, nó nằm giai đoạn hai rồi thì kéo lên khối lượng thấp so với đây thì nó thất bại là cao chúng ta có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu ngân hàng như là Vietcombank đấy chúng ta nhìn Vietcombank thì rõ ràng là chúng ta lấy kéo lên giảm kéo lên giảm thì lúc này chúng ta đầu tư xem là có chúng ta tính ra bao nhiêu lâu chưa có tiền à chúng ta nhìn nhá bây giờ nhìn cổ phiếu này nếu các bạn mua cổ phiếu này thì bao nhiêu lâu không có lợi nhuận và chúng ta thấy là rất mệt mỏi chúng ta lấy cổ phiếu BIDB đi cho dễ đấy các bạn mua cổ phiếu BIDB này đấy hôm qua hôm kia các bạn nhìn thấy à đấy thì, thì câu chuyện ở đây là này Dũng có nói rằng là nó phải test lại nó phải test lại đây tôi vẽ luôn à nó phải test lại đây Dũng có nói là đây nó hồi nhưng nó hồi thì nó nó sẽ gì ạ à? không thành công và nếu test lại như này thì các bạn thấy là nó xấu hay là nó tích cực ạ à? nó xấu hết tích cực ạ à? nó xấu hết tích cực ạ à? nên ở đây chúng ta thấy là những điều này chúng ta cần phải chúng ta sẽ phân tích một vài các cổ phiếu ngân hàng nữa để chúng ta thấy là thế bây giờ các cổ phiếu ngân hàng mà nó tiêu cực thì nó lên này đây nhá chúng ta nhìn này Vậy các bạn nha bây giờ chúng ta về phần này phải nhìn một cách khách quan các bạn hiểu rõ không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy là nó phải khách quan chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ mong muốn mua vào mà bị thua lỗ thì rõ ràng này thị trường tạo đáy thì Dũng đã nói rằng là bùng nổ theo đà còn bây giờ nó phân phối thì chúng ta cần phải gì ạ phải đứng ngoài chứ bây giờ chúng ta cứ bảo Tây nó mua vào chúng ta mua thì rõ ràng là nó gì ạ nó rất là nguy hiểm nên chúng ta phải sử dụng tư duy sử dụng trí tuệ để chúng ta đầu tư các bạn à, đồng ý không ạ tức là bây giờ chúng ta không thể nào theo cảm hứng thế bây giờ chúng ta nhìn này các bạn nhìn này đây là phân phối nhé bây thị trường nó lên như này thì chúng ta thấy làm sao ạ các bạn comment các lên giảm mạnh này lên hồi khối lượng thấp như này thì cổ phiếu này lên được không hồi khối lượng thấp như này cổ lên được không ạ chúng ta nhìn thấy ạ đây là cái quá trình này vậy cổ phiếu lên hồi khối lượng thấp này thì nhiều khả năng nó lại tiếp tục rơi xuống ồ oh, mệt không ạ vậy mua theo tây thì như thế nào ạ tại vì nó lên nó không có khối lượng thì nó có thể tiếp tục rơi xuống bây giờ chúng ta nhìn thấy tất cả các cổ phiếu lớn trong cái nhóm ngành ngân hàng đúng không các cổ phiếu ngân hàng nhìn thêm một vài cổ phiếu ngân hàng nữa liên việt quốc banh thế đấy lại nhìn cổ phiếu này đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai đỉnh thứ ba còn đỉnh thứ tư đi yếu như này thì sao ạ nếu mà nhìn tất cả cái đỉnh nó lên yếu như này thì chúng ta nghĩ gì ạ nghĩ gì ạ nó có thể hồi tiếp nhưng nó có thể hồi tiếp nhưng cái cái này này nó không đi được xa chúng ta tính là tính tích cực chăng nữa thì nó không đi được xa à, không đi được xa các bạn lưu ý nha thế thì bây giờ chúng ta nhìn thế này câu chuyện ở đây này sẽ có những cổ phiếu nó vẫn tăng nhưng các bạn nhìn là phải nhìn vào góc độ nào đó tăng bạn có mua được hay không câu chuyện như thế vấn đề tăng chúng ta có mua được hay không nó có điểm mua hay không nó có độ tin cậy hay không hay là mua xong về chúng ta lại bị thua lỗ bây giờ chúng ta mua quá trình xác nhận một là nó biến động lớn này, cái thứ hai đây nhá nó biến động lớn thì cái hồi này thất bại các bạn có nhớ là cái phiền này Dũng đã nói là khả năng thất bại cao không ạ nếu bạn nhìn nữa Dũng đã nói là cổ phiếu này một là gì ạ nó biến động lớn hai là cổ phiếu nó làm gì ạ cổ phiếu này nó chia tách quá lớn nên nó thất bại chúng ta có liên việt anh, nó không tương tự như vậy <coughs> cổ phiếu này đây là những điểm phân phối phân phối thứ nhất phân phối thứ hai và thứ ba kéo lên thất bại vậy ba lần thất bại như này bên nó cầu hồi lên như này như chúng ta lại hồi để hồi mà để vượt qua cái vùng này là cần gì ạ cần một cái gì ạ thời gian tích lũy khá là lâu đấy được chưa thế nên chúng ta thấy là rõ ràng trên vùng này nhá bây giờ chúng ta trên vùng này là chúng ta sẽ không thể đầu tư được các bạn nhá trên vùng này là không thể đầu tư được nếu chúng ta đang nắm giữ MB cũng tương tự như vậy một này thất bại đi lên khối lượng thấp không vượt qua thất bại mà ba cái thất bại như này rồi đáng nhẽ chúng ta bán ra rồi thì vấn đề là những cái nền nhỏ như này khối lượng thấp như này nếu trong trường hợp như này này các bạn nhìn này, này để chúng ta phân tích ngay trong trường hợp nhá chúng ta lấy tích cực đi tích cực là thị trường lên tích cực là thị trường tăng vậy trong trường hợp nó có tăng nhá nó có tăng thì các bạn biết là nó phải vượt qua đỉnh này nó phải vượt qua những khối lượng lớn ở đây vậy nếu trong trường hợp nó vượt qua khối lượng lớn đây xác suất rất là thấp thấp nhưng nếu trong trường hợp nó gãy SMA 20 khối lượng lớn thì điều gì diễn ra mà cái này là cái rất là dễ thì cổ phiếu sẽ giảm sâu xuống bao nhiêu ạ à? 13 vậy bây bạn đang có giá 17 bạn mua vào mà cổ phiếu giá 13 tức là chúng ta mất 4 giá là mất bao nhiêu phần trăm nhỉ 4 giá 17 4 chia cho 17 cứ cho là gì ạ 4416 thì các bạn thấy rằng là mất một lượng rất là lớn đúng không ạ mất khoảng 25 phần trăm đúng không nên, nên nếu như vậy chúng ta có nên đầu tư đây không ạ đây là cái cổ phiếu này nhá chúng ta có Techcombank vậy năm 2000 đầu năm 2022 nó lại gãy như này đi xuống lại đi ngang không có đỡ cung lại gãy như này thì cái việc mà nó bị gãy như này mệt lắm gãy như này là rất lớn xảy ra còn nó hồi nhá đây trung an nó nó hồi thì nó rất là xấu tại vì nó hồi nó phải gặp những cái vùng này nó vượt qua những vùng này vậy theo các bạn giữa hồi và gãy thì cái nào ngon hơn ạ à? cái nào an toàn hơn ạ à? theo nhà mình cái nào an toàn hơn nếu mà là hồi và gãy thì rõ ràng hồi cái khả năng vượt thoát thấp và thậm chí là gãy còn gãy khả năng lớn nên chúng ta thấy được là OGC thì nếu bây giờ chúng ta nhìn là OGC ô cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ à? chẳng hạn bạn mua ở đây ok đây là cái vùng mà các bạn mua nhưng đến vùng này các bạn thấy là đến vùng này thì cái việc mà chúng ta mua đây là cái vùng cản cản lớn mà các bạn mua ở đây sao nếu cản lớn các bạn mua ở đây thì chúng ta thấy là không có cơ hội nó đi xa nhé các bạn nhìn thấy ở đây có thể cổ phiếu này các bạn mua ở đây ví dụ các bạn mua ở đây cổ phiếu này các bạn mua ở đây nhưng tuy nhiên thì từ 16 này lên đến 18 hai giá đúng không thì cái cổ phiếu này ở trên cái vùng này thực tế là cái quá trình này nó chỉ là gì ạ à? cái quá trình này nó chỉ mang tính chất gọi là lướt sóng thôi lướt sóng thôi còn để chu kỳ thì nó còn còn rất nhiều thời gian nha ấy đây đấy thế thì đây à, tách tay cầm của BIDV nhá nếu là sử trong tách tay cầm cái cổ phiếu này không bao giờ tách tay cầm được bạn nhá một là gì ạ à? một là cái xu hướng này đang sideways cái xu hướng này sideways nên nó chưa phải là xu hướng tăng cái lý thứ hai là nếu tách tay cầm cái biến động này nó lớn và cái vùng này rất là lớn nên nó không thể lên được cái thứ ba là cổ phiếu tách tay cầm thì nó phải là tăng trưởng cổ phiếu này thì không phải là tăng trưởng hiện tại chưa phải tăng trưởng nên nếu mà chúng ta gọi tách tay cầm thì cổ phiếu này không lên được nên nhìn về góc độ này đó, đó thì chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng tại thời điểm này chưa lên được khi mà khi cổ phiếu ngân hàng tại thời điểm này chưa lên được nhá chưa lên được thì việc của chúng ta nắm giữ là rủi ro và khi chúng ta nắm giữ rủi ro thì chúng ta nói về thị trường chung ấy, thì rõ ràng là rủi ro đúng không ạ các bạn đồng ý không ạ đúng không là rủi ro bởi vì cổ phiếu ngân hàng mà nó lên thì nó cũng không đi được xa và khả năng điều chỉnh nó rất cao nên đấy là cái lý do giúp bạn nó rủi ro thế thì ở đây chúng ta thấy là tất cả cái nhóm thì chúng ta cần phải để ý là từ ngân hàng thì chúng ta có thể nhìn thấy như là thép cũng tương tự như vậy đây là những cái quá trình phân phối về mọi thứ nó giống hệt nhau nên giả sử ở đây nó có hồi nhá nếu có hồi thì để nó xác suất vượt qua những cái đỉnh như này là chúng ta thấy là nó cần cố gắng và cái quan trọng là nó phải đồng thuận cả cái nhóm ngân hàng chứ không nếu cái này nó rất ít khi để nó tăng một mình nên ở đây chúng ta giả sử cổ phiếu này có tăng được thì nó phải có sự đồng thuận cả cổ phiếu ngân hàng để nó làm cho chỉ số vn index tăng còn nếu nó không có sự đồng thuận thì nó không tăng được thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ khi mà chúng ta phân tích tất cả những cái cổ phiếu dù là gì ạ chúng ta có thể phân tích ở hsg đấy là một vài các cổ phiếu tương tự như vậy thì cái xác suất để hồi vượt qua đỉnh gần như không thể ra chúng ta có thể nhìn thấy một vài các cổ phiếu khác nữa như là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu thế di động thế giới di động thì chúng ta phía trên này này nó không tích lũy nó bây giờ nó bị gãy nó không có sức xác nhận gãy vậy gãy mà nó không có đỡ cung chúng ta gọi là không có đỡ cung thì rõ ràng là cái vùng này là rất là yếu vùng này rất là yếu mà khi mà cổ phiếu đang nằm ở tất cả các dưới SMA 200 50 thậm chí là 20 thì đây là cực kỳ yếu và lúc này chúng ta phải tránh xa nếu bạn đang nắm giữ thì khi mà cổ phiếu nằm như này chúng ta phải thoát ra rồi chứ không phải là bắt đáy thế thì ở đây chúng ta thấy là sẽ có nhiều người bảo là thời điểm thị trường này nó tốt để bắt đáy nhưng thực tế là gì ạ bắt đáy theo chiều trò chơi này thì cái việc mà mất tiền hay phá sản rất là cao ở đây chúng ta chơi là trò chơi theo chu kỳ chu kỳ chứ không phải là bắt đáy nên ở đây chúng ta là với thị trường thì lúc này chúng ta nhìn thấy một loạt các cổ phiếu kể cả FPT tất cả cổ phiếu này thì nó đang ở một cái giai đoạn chúng ta gọi là lòng lẻo và những cái biến động lòng lẻo này thì thường là cổ phiếu không lên được từ cổ phiếu FPT những cổ phiếu khác nữa rì khi mà cổ phiếu biến động lớn ở vùng trên này và cái việc mà gì ạ à, nó giảm không có khối lượng này tức là thiếu cầu và thiếu cầu làm sao lên được nên chúng ta thấy là chúng ta có thể kết luận nhanh hay là chúng ta có thể từ cái cổ phiếu này một số bạn mà có hỏi về cổ phiếu chứng khoán cái cổ phiếu chứng khoán phân phối này phân phối một phân phối hai phân phối ba phân phối hai phân phối ba phân phối bốn phân phối và nếu quá trình này nó liên phân phối liên tục thì cái quá trình này nó giống như đợt này các bạn ơi nếu mà cái quá trình nó đang phân phối như này thì nó rơi như này thì tại sao các bạn lại mua vào tại vì nếu mà trong trường hợp như này thì cái việc mà cổ phiếu giảm mạnh nó sẽ xảy ra thế thì ở đây câu chuyện nó là gì ạ ở đây chúng thấy rằng là phần lớn các bạn không hiểu rõ thế nào là phân phối nếu các chúng ta không hiểu rõ phân phối thì chúng ta không thể đầu tư được nên về các bạn có một lời khuyên duy nhất là không hiểu rõ phân phối tốt nhất không đầu tư nếu bạn có đầu tư chỉ mất tiền Dũng khẳng định là cái việc mà chúng ta không biết thế nào là phân phối thế nào là tích lũy mà chỉ mua cổ phiếu theo kiểu dạng là tôi thích cổ phiếu vì giá nó rẻ thì cái việc mà mất tiền nó lên đến tám chín chín phần trăm đấy tám chín đến chín chín phần trăm tức là chỉ có một số ít người có thể sống sót việc mà không hiểu thì rõ thế nào phân phối tức là cổ phiếu thì gì ạ à? nó có s bốn giai đoạn giai đoạn đầu tiên nó chúng ta phải nhìn về kinh tế vĩ mô ở đây là kinh tế vĩ mô ở giai đoạn đầu tiên à, giai đoạn đầu tiên lúc này chúng ta biết là cái quá trình à, bơm tiền bơm tiền ra và quá trình bơm tiền ra nó tạo ra có chu kỳ tăng trưởng có thể là cổ phiếu ngân hàng có thể bất động sản có thể cổ phiếu chứng khoán tạo ra chu kỳ tăng sau đó hút tiền hút tiền thì nó tạo ra gì ạ chu kỳ giảm vậy chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy rằng là thực tế thị trường đang ở giai đoạn lạm phát cao và lãi suất ngân hàng ở mức cao và chúng ta chỉ có một vài các tín hiệu là có dấu hiệu hút tiền nhưng trong quá trình hút tiền đúng không trong quá trình à trong quá trình bơm tiền như là nới zoom tín dụng hay là tỷ giá có xu giảm tỷ giá xuống giảm và đặc biệt là chúng ta có gì nữa tỷ giá xu giảm nơi giới đâu chứng dạng nới dung tín dụng và có thể tới đây chúng ta thấy là lãi suất ngân hàng có thể giảm trong thời gian tới thì cái việc mà gì ạ việc mà để cho cái quá trình này tức là cổ phiếu tích lũy nó cần phải một thời gian rất là dài đây chúng ta gọi là khoảng một thời gian trước khi nó bước lên thì ở đây nếu quá trình thời gian này nó sẽ có hai nhịp nhịp đầu tiên là quá trình tích lũy ở trên cái vùng 900 vùng này sau đó thì nếu có lên thì nó lên đến 1300 là một cái vùng kháng cự khá mạnh trước khi nó có thể bước vào một quá trình uptrend tức một quá trình đi lên nên nếu chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu chúng ta đang đường trung bình 200 ngày đang dốc xuống 150 ngày đang dốc xuống và thậm chí là đang tiếp cận giữa đường 100 à, 50 và gì ạ 50 và 20 ngày thế thì ở trong quá trình mà việc mà nó bị gãy như này thì xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra vậy xu hướng ngoài <coughs> giảm thì đứng ngoài thôi ạ đúng không thế thì giảm thì đứng ngoài để chúng ta bảo toàn vốn và nếu bạn đã có lợi nhuận trong cái nhịp sóng hồi vừa rồi thì hãy đứng ngoài còn năm 2023 thì không biết là xử lý xử lý cái vấn đề uh, cổ phiếu bất động sản ra sao nhưng chúng ta thấy là các nhóm bất động sản thì kể cả những cổ phiếu hot đây thì nó đang có trình phân phối nhá tại vì nó đã không có tiền các bạn nhá nó đang đi xuống này không có tiền thì nó sẽ rơi như này hiểu chưa ạ các bạn hiểu rõ chưa nó sẽ rơi như này mới hôm trước chúng ta thấy là cái quá trình này chúng ta nhìn thấy nó đẹp nhưng bây giờ nó lại tiếp tục rơi như này bởi vì nó đi như này và các bạn thấy là mỗi ngày đây chúng ta là xẻo thịt nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ về cái điều này thì cái việc mà nó giảm xuống dưới 10 nha giảm xuống dưới 10 hoặc là nó giảm sâu nữa có thể xảy ra hay chúng ta nhìn thấy một cổ phiếu Novoland à, cái cổ phiếu này là cổ phiếu rất là gì ạ à? rất là hot đúng không nhưng cổ phiếu này các bạn nên nhớ là nó đã có cổ phiếu lại đây là cổ phiếu bo cung và cái cổ phiếu bo cung nó đã xuất hiện đây ạ à. đây cổ phiếu bo cung điều gì diễn ra nếu các bạn mua cổ phiếu bo cung này đây là cổ phiếu là DCDO cổ phiếu này đã là cổ phiếu bo cung và đã có rất nhiều các nhà đầu tư đã mất tiền bởi vì đã mua cổ phiếu như này nên nếu bạn mua cổ phiếu này thì tránh xa tránh xa và tránh xa đây là cổ phiếu vào cùng nên Novoland nó tương tự như vậy Novoland Đấy, nó tương tự như vậy các bạn cần phải tránh xa tại vì hôm trước có bạn hỏi rằng là em mua cổ phiếu này có được không ạ à, chúng ta có nhìn thấy là tất cả những cổ phiếu kể cả DG kể cả L14 các bạn nhìn thấy rằng là cái cổ phiếu này thì bản thân là cái cái cái cái ờ, nhà người chủ tịch hội đồng quản trị họ đã bán hết ở đây họ bán hết ở đây nên nó có hồi như này thì các bạn thấy là mỗi quá trình hồi này rơi xuống mỗi quá trình hồi này rơi xuống mỗi quá trình rơi xuống và câu chuyện của chúng ta vẫn còn nhớ là FLC nó mỗi quá trình tin xấu nó diễn ra nó hồi lại rơi xuống hồi rơi xuống và sau đó nó biến mất trên thị trường thì bao nhiêu bạn đấy là các bạn đừng có tin rằng là cái việc mà nó hồi là chúng ta có thể kiếm được con sóng ngắn mà quan trọng là hồi nó tiếp tục rơi xuống mà chúng ta nhìn thấy đây là những cái kịch bản của FLC nó cũng hồi hình trước đưa chứ về nên cổ phiếu L14 hay bất cứ cổ phiếu nào trong cái nhóm mà các bạn có thể thấy CDO tương tự như vậy CDO thì nó hồi như này như này đã rơi hồi như này rơi và quá trình này phân phối rất là mạnh nên cái quá trình nó gãy đáy giảm đáy và giảm đáy sẽ diễn ra nên ở đây chúng ta thấy là tất cả các cổ phiếu bất động sản nó đang bị phân phối rất nặng đang gặp phân phối rất nặng các bạn nhé các cổ phiếu bất động sản đang bị phân phối chất lại và chúng ta nhìn thấy tất cả những cổ phiếu như KDH không nếu mà trong cái ngành bất động sản mà tất cả cổ phiếu đang phân phối mạnh thì rõ ràng bất động sản đang có vấn đề và nếu chúng ta mua cổ phiếu bất động sản nó bắt đáy giống như ai đó nói ở ngoài kia thì các bạn sẽ thấy là điều này rất nguy hiểm nên uh, câu chuyện đây là gì tránh xa cổ phiếu bất động sản dù là vừa rồi chúng ta có thể có một cơn sóng ngắn nhưng nếu chúng ta không biết là tham gia sóng như nào thì sẽ bị sóng cuốn cuốn trôi và đấy chính là lý do ở trong cái video cuối năm ở đây chúng ta thấy là tổng kết video cuối năm ở ờ, bản tin cuối năm thì có một điều đó là gì ạ cái việc mà những cái cổ phiếu nó chạy theo chu kỳ khi mà cổ phiếu chạy theo chu kỳ thì chúng ta hiểu đơn giản là phần lớn các nhà đầu tư tổ chức hay là chúng ta chủ doanh nghiệp họ sẽ kiếm một khoản lợi nhuận rất là lớn trên cái quá trình tăng trưởng và hiểu họ hiểu rõ là kiếm được lợi nhuận trên cổ phiếu nó tốt hơn rất nhiều so với kiếm lợi nhuận trên kinh doanh nên chính vì vậy họ sẽ bán hết cổ phiếu ra ở trên đỉnh chúng ta thấy là tất cả các cổ phiếu này họ đã bán hết ra trên đỉnh dù là cổ phiếu KDH cổ phiếu Novoland các bạn thấy là nếu bạn vào Fian thì họ đã bán hết ở phía này DG họ cũng bán hết ra ở phía trên này chúng ta thấy là L14 họ cũng bán hết ra ở phía trên này và đến đây họ có thể bỏ ra đôi chút tiền để họ vào đầu tư một chút để tránh trường hợp là cổ đông lo lắng sợ hãi nhưng thực tế là gì ạ họ đã bán hết ra nhưng nhà đầu tư chúng ta không hiểu biết và thiếu kỹ năng nên cái việc của chúng ta mua và chúng ta bị sai thế thì câu chuyện ở đây đó là tất cả cổ phiếu nó theo chu kỳ chúng ta lấy một cái cổ phiếu đây là cổ phiếu theo chu kỳ và sau này chúng ta biết rằng là sẽ còn rất lâu nữa thậm chí là chục năm 20 năm nữa cổ phiếu này sẽ không bao quay trở lại đây các bạn hiểu rõ này sẽ không bao giờ cổ phiếu này có thể sẽ tăng lại ban đầu chúng ta nhớ một cái cổ phiếu như là cổ phiếu BMC trước đây cổ phiếu này cũng tăng rất mạnh nếu bạn nhìn thấy đây là có chỉnh tăng này các bạn nhìn thấy không ạ đây là cổ phiếu tăng rất mạnh đây là cổ... nhưng sau đó thì cổ phiếu này sẽ không bao giờ tăng trở lại nữa không bao giờ tăng trở lại nữa nên các bạn đừng có tin tại vì có rất nhiều người tin mà sau này DG sẽ quay trở lại sau này L14 tăng trở lại sau này Novoland tăng trở lại sau này thì KDH tăng trở lại nhưng có phải mất hàng chục năm nữa cổ phiếu mới quay trở lại năm 2006 07 chúng ta thấy là một vài các cổ phiếu chúng ta để ý một chút giả sử chúng ta lấy một cổ phiếu SHB phải mất 10 năm cổ phiếu SHB mới vượt qua đỉnh chúng ta là 10 năm ạ à? mất 10 năm và chúng ta nhìn thấy ạ à, 10 năm còn chúng ta nhìn thấy HAG thì bao nhiêu năm cổ phiếu này à? còn lâu mới vượt qua đỉnh nên nếu chúng ta đợi đầu tư để mong muốn cổ phiếu vượt ra đỉnh để chúng ta có lợi nhuận hoặc là hoa vốn thì cái này là gì ạ mãi mãi không mà xảy ra đấy là một cái trò chơi mà ai đó nói cho bạn chúng ta phải đưa vào tư duy chúng ta đưa vào cái đầu tâm trí chúng ta đó là những cổ phiếu để đầu tư năm 10 năm nhưng đấy chính là trò chơi của sự gì ạ của sự xua lỗ Dũng không muốn nói là cái gì ạ nếu các bạn nào đó học về VSA học về đầu tư tăng trưởng học về William O'Neill học về Mac Mini thì các bạn thấy đây là những trò trò mà gì ạ chỉ có những ai đó muốn cho các bạn là nếu chúng có nói rằng là bạn mua một cổ phiếu này đi sau 5 năm 10 năm các bạn sẽ còn lãi thì đấy là gì ạ đó là trò rất là may rủi và nếu mà một cách kỹ hơn nữa đấy là chúng ta chỉ là những con cừu vì chúng ta không hiểu rõ lý do tại sao cổ phiếu nó đi xuống bao nhiêu giờ bao nhiêu lâu mới lên chúng ta có thể nhìn thấy uh, những cái giai đoạn chúng ta lấy một cổ phiếu khác đi ạ à, DG nếu chúng ta nhìn thấy DG đi ạ chúng ta nhìn thấy ạ kỹ đi thì chúng ta thấy bao nhiêu năm bao nhiêu lâu đấy ạ chúng ta nhìn này bao nhiêu lâu bao nhiêu lâu nó mới quay trở lại đây là đỉnh của nó đây là đỉnh của DG sau đó chúng ta thấy ạ à, từ năm 2011 12 13 14 15 16 17 và chúng ta thấy là 17 năm thì cổ phiếu này mới quay trở lại và chắc là 11 và 6 năm 6 năm và chúng ta thấy là khi mà nó quay trở lại thì nó vẫn chưa vượt được đỉnh nó chưa vượt đỉnh và sau khi nó lên đến 15 này thì chúng ta thấy là rõ ràng bao nhiêu lâu ạ à? nó phải mất uh, 19 20 và đây là một giai đoạn thực sự là rất là hiếm bởi khi à, thị trường có bao giờ covid nữa ạ rất hiếm khi có thể xảy ra một covid lần nữa và nếu có xảy ra covid lần nữa thì nhà đầu tư cũng đã tỉnh táo rồi nên việc mà gì ạ sử dụng sử dụng KLC KOL để gì ạ lùa gà lùa nhà đầu tư vào sau đó bảo nhà đầu tư hãy giữ về cổ phiếu đầu tư nhiều năm thì đấy là chúng ta sẽ học được bài học quan trọng nhất trong năm 2022 đó là đừng có là gà khi mà cổ phiếu kết thúc chu kỳ bằng quá trình chạy nước rút thì hãy bán ra và thoát ra ngay còn nếu cổ phiếu bắt đầu đi xuống như này thì hãy thoát ra bởi vì cái quá trình này có thể bị rơi và nó sẽ tích lũy trong nhiều năm nhiều năm có thể là 3 năm có thể 5 năm có thể 10 năm và có thể mãi mãi không bao giờ quay trở lại đỉnh nữa nên nếu các bạn thấy rằng một cổ phiếu nào đó như là Novaland chắc chắn là mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại đỉnh nữa và nếu các bạn thấy là kể cả những cái cổ phiếu lớn như DG sẽ mãi mãi rất là lâu lâu và rất lâu lâu nữa nó mới quay trở lại đỉnh thậm chí là không bao giờ nên bạn mua cổ phiếu mà bạn mong chờ cổ phiếu có thể quay trở lại đỉnh thì điều đó thực sự là rất đáng tiếc bởi vì chúng ta không hiểu rõ về chu kỳ chu kỳ nó giống như con người sinh lão bệnh tử nếu cổ phiếu đến giai đoạn cuối của chu kỳ thì nó sẽ gì ạ kết thúc và nếu chúng ta không biết chu kỳ kết thúc thì đó chính là lý do chúng ta thất bại một lần nữa xin chân thành cảm ơn và các bạn biết rằng là nếu L14 quay thì ban nãy các bạn thấy là rất nhiều cổ phiếu sau 10 năm 20 năm vẫn chưa quay lại đỉnh và chúng ta thấy là những cái trò bịp trên thị trường tiếp tục diễn ra chỉ với nhà đầu tư thiếu kiến thức à, Dũng mong rằng là năm 2023 các bạn sẽ là những người tập trung vào học tập phát triển bản thân đi trước phát triển kinh doanh để chúng ta là những nhà đầu tư thành công một lần nữa xin chân thành cảm ơn xin cảm ơn và hẹn lại các bạn vào ngày mai ngày mai chúng sẽ làm một video đó là những sai lầm thường gặp phổ biến nhất trong quá trình đầu tư chứng khoán để chúng ta nhắm chúng ta nắm bắt được chúng ta biết được những bí mật này xin cảm ơn rất nhiều